Hello, xin chào toàn thể tất cả anh em nhé Quay lại của bên kênh của bên Lộc Phú Tài ngày hôm nay Đó, Lộc sẽ chia sẻ và làm vài video clip nó về bài Đó, bài lá biệp cho anh em chơi năm 2021 này anh em nhé Thì anh em chơi hoặc là các anh em chơi bất kể các loại biệp loại gì thì tất nhiên các anh em phải hiểu được nguyên lý của nó hoặc là các anh em biết được ha cách đánh để có thể bịp được người ta còn mà nếu như các anh em không có tay nghề ha anh em không có tay nghề hoặc là các anh em ờ, còn chưa biết cách thì các anh em ờ, nên ờ, mua những sản phẩm ha kèm theo cho anh em về những cái sản phẩm cờ bạc bịp ha giống như là à, nó không hỗ trợ cho anh em những cái sản phẩm mà hỗ trợ cho anh em ha các anh em có thể chơi chiến thắng được người ta thì hôm nay á thì bên cơ sở mình sẽ giới thiệu cho anh em về một cái số môn như là bài lỗi công ty bài lỗi số hoặc là bài lỗi tam giác bài lỗi ô vuông đó, hoặc là máy đánh bài ha, xì đẩy xì đố xì dách hiện nay đó thì các anh em muốn ờ, tìm hiểu thêm nhiều những cái sản phẩm thì anh em cứ liên hệ qua mình qua lọc bóc tay số điện thoại là 0786011124 ha hoặc 0786041234 nhé sẽ gặp trực tiếp bên mình họ sẽ tư vấn cho anh em từ A đến Z luôn ha từ nhà đến trường nhiều có sản phẩm cho anh em chơi năm 2021 này đó thì trước màn hình video của anh em sẽ là một sản phẩm bài ha bài lỗi ha thì bây giờ trên tay của mình là một bộ bài bình thường ha đó, mình mới cua ra một bộ bài bình thường đây là một bộ bài giống như người chợ thôi anh em nhé nhưng mà nó sẽ là một bộ bộ bài lỗi đó, nó có thể kèm theo hỗ trợ cho em anh em có thể là cháo được hoặc là anh em à, muốn à, làm xong siết đồ mua những sản phẩm bộ bài này về đó, là anh em chơi như ba cây à, nhưng mà theo như mình à, các anh em chơi bài này bài lỗ này anh em chơi như là xì dách rất cực kỳ hiệu quả luôn đó xì dách nha xì dách đó à, làm sao mà biết được ha đó, nó giống như bài chợ bình thường thôi anh em đúng không nó là bài cứng bình thường luôn nó nó cứng bình thường anh em nhé nó gọi là bài cứng nha chứ không phải là bài mềm nha đó, các anh em không đó, bài cứng là các anh em thử trong này là các anh em biết đúng không trên tay mình là sẽ là một bộ bài lỗ tam giác thì theo như anh em những anh em nào mà biết rồi mình không nói nha còn mình những anh em nào chưa biết về sản phẩm bộ bài lỗ tam giác này ha mà nhìn trên màn hình trên đây mà biết được thì chắc là hơi khó đúng không nè còn anh em nào biết rồi thì mình à, xin mình không nói những anh em nào biết rồi thì nhìn à, sẽ biết còn anh em nào chưa biết thì nhìn thì cũng giống như bộ bài chợ bình thường thôi đúng không thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn và chỉ cho anh em cách chơi bài lỗ tam giác này ha như thế nào đó mình sẽ bóc đại đi ha 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đó 10 10 lá bất kể đúng không anh em đó 10 lá bất kể thì mình sẽ chỉ cho anh em biết được ha cây này là cây gì đúng không đó theo như mình thì cây này đúng không anh em sẽ là cây 7 ha. theo như mình nó, nó sẽ là cây 7 đúng không anh em đó cây này thấy không nó là cây 7 thì làm sao biết được cây 7 thì anh em nhìn trên màn hình này ha mình sẽ chỉ nè các anh em tính cho mình từ cái cột móc này ha trở đi thì cái đồi núi này nó sẽ là chia ra thành hai cột móc nó, các anh em tính cho mình là một hai nó gọi là tam giác nè một hai ba bốn năm sáu bảy đó là cái hàng thứ bảy này sẽ sẽ đậm hơn những cái hàng này nó sẽ nhạt hơn thì tất nhiên nó sẽ là cái bảy đúng không nè à, và nó sẽ là chất cơ này cơ rô trùng bích một hai ba bốn nó gọi là cơ rô trùng bích đúng không đó, cây 7 nè cây này là cây 6 nè đúng không nè đó các anh em nhìn nè 1 2 3 4 5 6 đó theo chiều kim đồng hồ các anh em nhìn tới ha tức từ xì xong rồi tới 2 3 4 5 6 thì tất nhiên cây này cây 6 đúng không nó nó sẽ là 6 cơ đó đây là chất nước các anh em nhìn đây là chất nước đây là cơ đúng không tiếp tục nó vẫn là cây 6 nè anh em này đó 6 bích nè bích nó sẽ nằm trên bích cơ chuồng rô đúng không bích cơ chuồng rô đó cái này cái năm này anh em nhé đó cái này cái năm bích này đúng không ok đúng không đó cái này cái bốn nè bốn bích này đúng không đó cái này cái ba đúng không anh em một hai ba có nghĩa là xì hai ba ba bích đó cái này cái hai bích đúng không anh em ok luôn đó rồi cái này là nó sẽ là xì cơ xì xì bích đó các anh em nhìn là các anh em thấy phân biệt được nó xì bích này đó không như cây này cây cuối cùng thì các anh em tiên hay là quy hay là cơ gì không biết nhưng mà cây này nó sẽ là cây 10 à, mình nói chung chung là cây mười đúng không đó nó thấy chưa tiếp tục cây này cũng vậy nó cũng là tương tương với cây cây mười đúng không anh em đó thì anh em thấy không đó đây là gọi là một bộ bài ha bộ bài bịp đó gọi là bộ bài lỗi tam giác ha đó thì anh em nên xem bấm vào chỉ cần bấm vào bài lỗ tam giác hoặc là anh em bấm bài lỗ công ty đó nó sẽ hiện ra những cái video nói về sản phẩm bộ bài lỗ này cho anh em chơi đó. thì các anh em nào á, lựa chọn những cơ sở uy tín và chất lượng ha để các anh em có thể uh, mua hàng đặt hàng đó cho nó uy tín cho anh em nha đó quan trọng là chữ uy tín thôi còn uh, nói nhiều thì nó cũng vậy thôi anh em nha thì anh em xem nhớ đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho bên cơ sở lọc tài nha đó, đăng ký các anh em sẽ xem được nhiều video không chỉ riêng những bộ bài đâu anh em còn rất rất là nhiều như là bài kính ha kính nắp chồng nhìn xuyên lá bài này nữa thì anh em nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của bên cơ sở lộc tài sẽ hướng dẫn cho anh em cách đánh bài kính nha đấy thì chúc anh em năm 2021 này thành công về bộ môn chơi à, bài lỗ công ty này chào anh em